Ok, chào mừng anh em đến với buổi Zoom chia sẻ kiến thức à, ngày thứ hai, đúng không ạ? Buổi Zoom đầu tiên thì mình đã chia sẻ cho anh em về kiến thức để bắt lệnh trong sideway cũng như là luật chơi của cái thị trường BO này. Và anh em mình đã nắm được luật rồi đúng không ạ? Đấy, và trước giờ khi mà anh em vào với Luca đến bây giờ, đấy khi mà anh em áp dụng những cái mà Luca chia sẻ rồi ấy, thì cái kết quả chơi của anh em như thế nào? Anh em mình có thể comment đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta ôn lại kiến thức một xíu nha anh em. Cái kết quả chơi của anh em từ lúc mà học xong đến bây giờ có tốt lên không? Hay là mình có thay đổi được điều gì không? Hay là mình có rút ra được bài học gì không? Đấy thì anh em mình comment nhé. Trong đây thì sẽ có một vài bạn mới. đúng không ạ? Đấy, có một vài bạn mới cho nên là các bạn chưa có được thực hành nhiều về những cái kiến thức đấy các bạn chỉ mới học xong record thôi còn nhờ anh em còn lại thì sao nhờ tốt lên ạ à. lại đều đấy hoan là một bạn chơi rất là tốt nha anh em nhé ngày đầu tiên là chơi là không lãi ngày đầu tiên khi mà học xong ấy là chơi hòa thôi nhưng mà qua ngày thứ hai ấy, là gửi cho mình một cái kết quả đó là win 7 lót 1 mà hai phiên liên tục nhá hai phiên liên tục là win 7 lót 1 đấy và cứ lại đều thầy bảo này hôm nào cũng lại đều ạ à. có lãi nhưng tham nên cuối cùng hòa rồi ok còn anh em còn lại thì sao mình lợi nhuận rất ok nhưng chưa kiềm chế được bản thân kiềm chế tốt bản thân ok khang hồ tỷ lệ trên 50% anh hiểu nhiều hơn về các thế nến ạ chơi tốt hơn ạ ok văn tâm Đấy, dạ, còn anh em còn lại thì sao em hôm nay tâm lý yếu nên âm ok em hôm nay là thị trường cuối tuần mà mình lại đều mỗi ngày từ lúc học đến giờ đấy chị Phương Thảo là lại đều mỗi ngày đâu mặc dù là chơi là à, gọi là rất rất an toàn Hải Hoan thì nhưng tính trung bình vẫn lại có ngày lại 10% không chốt nên thua lại đấy xin lãi đều chơi không bị tâm lý lãi thanh khoản trung bình 25 đến 30 đô là chốt ok Đấy, và trước khi mà gặp Luca là anh em mình đã chơi các đội nhóm khác rồi đúng không cũng đã chơi về những cái kiến thức khác phương pháp khác rồi thì anh em thấy cái sự khác biệt giữa người khác và Luca như thế nào em mới chơi được có 4 ngày là hết 4 nhưng vẫn còn sợ vào lệnh Đấy, như vậy là tốt rồi nhé tại vì trong BO này anh em ạ trong BO này thị trường nó chỉ có 30 giây thôi nó đánh vào bản ngã của anh em cực kỳ lớn đúng không tại sao Luca đã nói ngay từ đầu đó là gì ạ đấy là mỗi ngày đi với mình mình chỉ giúp anh em mình chỉ đủ khả năng giúp anh em kiếm từ 5 đến 10 phần trăm một ngày đúng không ạ ông nào giỏi lắm gọi là định lắm thì kiếm 15% một ngày Đấy, và anh em phải chấp nhận một điều đó là gì sẽ có những ngày mình bị thua nhá sẽ có những ngày mình bị thua nhưng mà quan trọng là trong một tuần đấy mình chơi ông nào tệ lắm thì lại được 5 ngày thua hai ngày đúng không ạ còn ông nào mà khá hơn thì chơi một tuần lại 6 ngày thua một ngày đúng không nhưng mà quan trọng là cái ngày mà mình thua ấy anh em có bị cuốn vào sàn không Đấy, chơi theo Luca nhẹ tâm lý hơn các phương pháp khác vì không gấp lệnh đúng không ạ và mình nói thật với anh em luôn đấy từ khi mà mình like mình like TikTok đúng không đa số anh em là đều biết Luca qua TikTok đều biết Luca Nabi qua TikTok và từ khi mà mình chơi thì mình chỉ âm đúng một ngày đấy sáng hôm nay chơi âm nha anh em nhé sáng hôm nay thị trường kêu liên tục luôn cho em nhưng mà buổi chiều lại lãi đấy buổi chiều vẫn lãi và hôm nay mình lại hơn một ngàn đô đúng không ạ và hôm nay cuối tuần thị trường rất xấu nhá thị trường rất xấu buổi sáng, buổi sáng mình chơi kêu liên tục luôn đấy nhưng mà tại sao cái phiên đó phiên buổi sáng mình bị lót ấy, mình không bị tâm lý đúng không ạ mình không bị tâm lý và buổi chiều mình vẫn lấy lại được và mình vẫn kiếm lại được trong ngày bởi vì anh em phải xác định được một điều ấy là khi mà anh em chơi BO ấy mà anh em có kiến thức ấy nhá anh em chơi BO anh em có kiến thức thì anh em có thể kiếm tiền ở bất cứ lúc nào cũng được đúng không ạ anh em kiếm bất cứ lúc nào cũng được nha anh em nhé có thể là cái phiên buổi sáng hôm nay này mình cho là nó đi sai phân tích hết luôn đúng không ạ nhưng mà anh em phải tự tin vào cái kiến thức mà mình chia sẻ với anh em đó. tại vì lúc nào không phải là lúc nào thị trường nó cũng đi theo những cái gì mình chia sẻ đúng không ạ đấy ví dụ như anh em chơi cả ngày đi đâu phải lúc nào anh em cũng thắng đúng không sẽ có những phiên giao dịch anh em bị thua đấy thị trường nó đi quá xấu nó đi ngược của mình nó quay xe của mình đấy, sàn nó kêu đúng không ạ sàn nó sửa giá nó kêu nhưng mà về mặt bằng chung ấy cái thị trường nó chạy trung bình ấy thì những cái kiến thức mà mình chia sẻ với anh em đều kiếm được tiền đúng không ạ cho nên là anh em đừng có vì những cái ngày lót hay là vì những cái phiên lót mà nó ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của anh em nhá đó anh em đấy và anh em phải chấp nhận một cái đó cho mình đúng không tại sao có rất nhiều anh em là gì kêu là ngày hôm đấy mình lãi được 10 phần trăm rồi đấy, nhưng mà vẫn tham vẫn ráng chơi để mà lại thêm nữa xong rồi cuối cùng bị sàn bẽ là hòa đúng không ạ Đấy, và có nhiều bạn chơi từ đầu tuần đến cuối tuần chơi rất êm ngày nào cũng lãi nhưng mà chỉ vì một ngày thôi Đấy, cố gỡ mà bị âm đúng không đúng không ạ cho nên á là mình nói với anh em là gì để mà anh em đi được lâu dài trong BO này và kiếm tiền được lâu dài trong BO này thì mình phải xác định là mình đi đường dài chứ mình không đi đường ngắn được nha anh em nhé không phải ngày một ngày hai nhé mình phải xác định mình đi đường dài ok không đấy và cái nội dung của buổi dung ngày hôm nay ấy, mình chia sẻ luôn đấy là cái buổi trước là mình học về luật chơi này luật chơi của BO này đấy bạn ngã của tất cả mọi người này đúng không bạn ngã của con người ấy là gì đấy là thắng thì muốn thắng tiếp còn thu ấy thì cay cú muốn gỡ gấp lệnh onin đấy và đa số ông nào cũng như vậy thôi anh em tin mình đi đa số ông nào cũng như vậy thôi cái này là bạn ngạ của con người mà đúng không ạ bởi vì đa số ông nào cũng như vậy cho nên là ông nào vào BO cũng mất tiền đúng không anh em cho nên là anh em phải xác định là anh em muốn kiếm tiền ấy thì anh em phải bỏ cái tư duy ra khỏi đầu để mà mình nằm trong top 10% ấy anh em hình dung không cái top 10% này cực kỳ kỷ luật nhá chứ không phải là đánh nóng máu đâu không phải là gấp lệnh không phải là ôn in đâu gấp lệnh ôn in ấy là sớm muộn gì cũng cháy thôi đúng không ạ cái nhóm 10% này là nhóm cực kỳ kỷ luật đấy ok không anh em đấy, nói chung là khi mà anh em comment những cái câu như vậy thì mình rất là mừng bởi vì khi mà anh em đi với mình ấy là anh em có được cái kết quả tốt đấy, ông có ông thì có lại đúng không có ông thì đang âm nhưng mà khi mà anh em âm ấy thì anh em phải rút được, được bài học nhá anh em đi với mình thì anh em phải rút được, được bài học để mà lần sau mình không lặp lại cái vấn đề đấy nữa nhá không lặp lại cái lỗi đấy nữa được không ạ? Thì như vậy, chỉ có như vậy anh em mới tốt lên được. Và chỉ có như vậy anh em mới kiếm được tiền trong BO. Đúng không ạ? BO nó 30 giây thôi anh em ạ. Nó đánh trực tiếp vào bản ngại của mình nhá. rất là dễ cuốn. Rồi. Đó, và cái nội dung của buổi dung hôm nay ấy là nó sẽ chuyên, nó sẽ thiên về cái việc là học kiến thức hơn. Nha anh em nhé. Thiên về học kiến thức về nến hơn. Đấy, cái buổi dung trước thì mình chia sẻ cho anh em về luật chơi BO này, về cách mình đi lệnh này, và mình mới chia sẻ cho anh em về hai thế nến để mà chơi trong sideways thôi mà anh em đã cảm thấy là nó nó rất nhiều đúng không Đấy, có ông học xong mới hiểu được 50 phần trăm 60 phần trăm đúng không ạ có ông học xong mới kiếm được 50 phần trăm 60 phần trăm hiểu được 50 phần trăm 60 phần trăm lợi nhuận Đấy, và anh em nghe xong record một lần chắc chắn anh em chưa hiểu được Đấy, cho nên mới phải nghe đi nghe lại hai ba lần và cái buổi zoom ngày hôm nay cũng như vậy buổi zoom hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về những nội dung rất quan trọng trong BO đấy là gì đấy là cách bắt lệnh trong xu hướng và cách để nghe em bắt trên nhá cách để nghe em bắt trên đúng không ạ đấy và mình sẽ chia sẻ thêm về bốn thế nến giúp cho anh em kiếm tiền gia tăng được cái tỷ lệ thắng trong cái thị trường BO này ok không ạ rồi và trước khi bắt đầu nội dung của buổi ngày hôm nay thì anh em cho mình hỏi một xíu nhá mình sẽ uh, dành ra khoảng 5 phút để mình hỏi anh em một vài câu hỏi đấy là từ trước khi mà anh em vào cái nhóm ấy từ lúc mà anh em vào cái nhóm ấy đến bây giờ có một ai nhắn tin trước với anh em không nhắn tin riêng với anh em trong zalo nhé hoặc là đang nhắn trong zoom này luôn này có ai không ạ anh em mình comment cho Luca biết nhé trong Zoom này cũng không đúng không? Không ai nhắn tin riêng cho anh em hết đúng không? Yeah, dạ, ok. Đấy, như vậy là tốt rồi. <laughs> Tại vừa mình vừa thấy uh, có một uh, ông bot của đội nhóm nào đấy vào vào Zoom. <laughs> Nhưng mình không duyệt anh em ạ. Dạ, và không biết link ở đâu mà ông vào. Có hai người nhưng tôi xóa rồi em bị dính bên đấy giờ web sập ok phải là không có ai hết đúng không anh em đấy và nếu như mà có ai mà nhắn tin chủ động nhắn tin cho anh em trước ấy hay là có ý định mà lôi kéo anh em ấy để anh em nhắn tin ngay cho mình nhá tại vì mục đích của cái việc mà người ta lôi kéo ấy là người ta đã có mục đích xấu rồi nhá và chắc chắn mà anh em bị lôi kéo thì anh em không thể nào mà anh em kiếm được tiền đâu mất tiền thêm đấy cho nên là anh em mình phải biết chọn lọc nhá bất cứ ai nhắn tin cho anh em anh em đều phải báo cho Luca biết đúng không ạ để mình xử lý rồi ok bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung chính của cái ờ, buổi ngày hôm nay nha anh em nhá <coughs> ok mình sẽ cố gắng để mình đi nhanh Ok anh em chờ mình xíu nhé. Mình sẽ mở tấm hình này ra để cho anh em à, xem về cái thị trường khoảng tầm một tiếng trước. Ok, anh em thấy màn hình chưa? Anh em thấy màn hình chưa anh em? Anh em thấy rồi anh em comment số 1 nhé. ok thì đây là cái đoạn màn hình khoảng tầm một tiếng trước anh em ạ và anh em thấy anh em quan sát trên thị trường ấy là đa số thị trường nó chỉ sideways thôi đúng không ạ và trong sàn BO mình ấy nó sẽ nó sẽ có ba kiểu thị trường này anh em này trong sàn BO nó sẽ có ba kiểu thị trường một là xu hướng tăng nhá hai là xu hướng giảm và ba là sideways đúng không ạ và cái tỷ lệ mà nó sideways anh em nó chiếm tới 80 phần trăm đúng không anh em mình cho anh em quan sát anh em thấy mà đúng không đa số là thị trường nó toàn đi sideways không à và cái buổi dâm đầu tiên mình đã chia sẻ cho anh em rất kỹ về cái đoạn thị trường sideways đúng không và sau này thì chúng ta vẫn sẽ có tiếp tục những cái buổi dâm thực chiến cùng với anh em để mà mình áp dụng cái phương pháp đấy mình áp dụng cái kiến thức đấy vào thị trường sideways để kiếm tiền đúng không ạ tuy nhiên trong sideways này sideways nó gọi là vùng tích trữ giá nha anh em cho nên là nến nó sẽ đi rất lộn xộn trong sideways này đấy và những cái mà Luca chỉ anh em ấy là những cái nó có thể giúp anh em kiếm tiền nhưng mà cái tỷ lệ thắng nó sẽ không cao bằng hai cái thằng này đấy tỷ lệ thắng nó không cao bằng hai cái thằng xu hướng này này anh em này mặc dù hai cái xu hướng nha cái tỷ lệ ra xu hướng nó có 20 phần trăm thôi đúng không ạ nhưng mà cái khả năng mà kiếm tiền trong xu hướng của anh em rất cao được không cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách để mà chúng ta kiếm tiền trong xu hướng này. Đấy, kiếm tiền trong xu hướng và cách để anh em bắt trên Và khi mà học xong cái buổi giúp ngày hôm nay rồi thì anh em mình có thể cân bất cứ thị trường nào anh em cân được. Đúng không ạ? Sideways mình đánh theo kiểu sideways, mình kiếm 3 5%. Đấy, còn trong xu hướng mình kiếm thêm 3 5% nữa nhá. Trong xu hướng mình sẽ đánh theo kiểu trong xu hướng. Đúng không ạ? Ok anh em. Đấy, thì khi mà anh em chơi như vậy thì anh em mình sẽ có được cái tỷ lệ thắng rất cao rồi anh em ok bây giờ bây giờ ai mà vào zoom nữa thì mình sẽ không duyệt nữa nha anh em nhé anh em nào muốn học chủ động nhắn tin cho mình xin lại record mình sẽ không duyệt bất cứ ai nữa phải tránh ảnh hưởng đến anh em rồi ok đấy thì cái thị trường mà anh em đang thấy trên sàn này là nó quay hết nha anh em nhé nó không ra xu hướng cho mình đâu đấy cái đoạn này anh em đừng có lầm tưởng nó là xu hướng nha đoạn này không phải xu hướng đâu đấy được chưa và tí nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em nhận biết xu hướng và cách để mà anh em bắt trên như thế nào cho nó hiệu quả ok không anh em à, anh em mình có gọi là hào hứng để mà đón chờ những cái kinh nghiệm mà Luca chia sẻ với anh em không ạ? Anh em mình hào hứng thì chúng ta comment một cái câu gì đấy mà uh, nó thật là hay, nó thật là năng lượng nào anh em ơi. <laughs> ok chạy hết mình hào hứng <clears throat> đang chờ uh, Luca chia sẻ kiến thức vô giá ok rất là tuyệt vời cảm ơn tất cả anh em nhá Đấy, để mình uh, chụp lại cái đoạn uh, tin nhắn này Đấy. biết ơn anh em rất nhiều vì những cái uh, năng lượng mà anh em chia sẻ tới ok có một vài anh em đang bị văng anh em ạ cho nên là mình đang duyệt vào ok và anh em cho mình hỏi là anh em đã nắm được hết tất cả các kiến thức mà mình chia sẻ trong cái đoạn thị trường sideways cho anh em trong cái buổi đầu tiên mà mình chia sẻ cho anh em ấy anh em mình nắm được bao nhiêu phần trăm rồi anh em comment nhé tại vì mình muốn là anh em phải nắm chắc cái kiến thức ở bộ dung trước đó đã rồi chúng ta mới học được cái bộ dung này đúng không ạ <laughs> ok 99 em mới nắm được tầm 60 ok em nhá 60 thì em nên nghe lại record hai ba lần tại vì anh giải thích rất kỹ trong record rồi còn chỗ nào mà chưa hiểu nữa thì em cứ nhắn tin cho anh được chưa ok rất tuyệt vời đa số anh em mình đều nắm được khoảng 90 đến 100 đúng không 80 ok tuyệt vời rồi thì đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em ấy đấy là cái tư duy là trong thị trường BO ấy là có đến 80 là sideways rồi anh em nhé còn 20 còn lại là xu hướng đấy và sideways thì anh em vẫn sẽ có khả năng kiếm tiền trong sideways nhưng mà nó sẽ rủi ro hơn so với việc mà anh em kiếm tiền trong xu hướng đấy nhưng mà những cái mà mình Luca chia sẻ với anh em ấy thì anh em cứ tự tin là mình kiếm được 3 phần 5 3 đến 5 phần trăm trong đoạn thị trường sideways đúng không ạ và mình vào đúng một phiên mình chốt như vậy thôi nhá không cần chốt nhiều đâu đúng không ạ mình cứ vào đúng một phiên như vậy thôi nhá <clears throat> rồi và mỗi ngày chia ra hai ba phiên để mà trade còn trong xu hướng tăng thì đầu tiên ấy, để mà chia sẻ trong xu hướng tăng thì mình muốn chia sẻ cho anh em về bốn thế nến kiếm tiền trong cái thị trường BO này trước đúng không ạ lúc trước thì mình đã học về hai thế nến rồi đúng không đấy gì đó là thế nến mà nó bù râu đúng không anh em này, mình vẽ lại nhé đấy, lúc trước mình đã học hai thế nến đúng không ạ thế nến bù râu đúng không anh em đấy và khi mà nến có bù râu thì nó sẽ có xu hướng gì ạ anh em mình comment nhé khi mà mình gặp một cây nến như này rồi thì cây nến tiếp theo nó sẽ có xu hướng như nào anh em nó sẽ có xu hướng như nào ạ <laughs> bù rau bù thịt <laughs> xu hướng tăng bù rau ok đấy anh em có vẻ là nắm chắc kiến thức nhỉ cái nến sau thì nó sẽ có xu hướng nó bù rau đúng không anh em đúng không và khi mà mình gặp một cái nền đóng đặc như này đúng không thì cái cái xu hướng của cây nền tiếp theo thì nó sẽ có khả năng nó trả ngược màu đúng không ạ đấy ví dụ như cây này màu xanh đi thì cái cây nền tiếp theo khả năng nó sẽ là trả màu đỏ đúng không ạ hoặc là nếu như cây nến này màu đỏ thì cái khả năng cây nến tiếp theo nó sẽ trả cho chúng ta màu xanh đúng không đấy thì mình chia sẻ cho anh em về hai cái thể đến này đúng không ạ và anh em thấy quan sát trong cái việc mà mình chơi trong uh, ờ, sideway ấy, thì nó xuất hiện về hai cái thể nến này rất nhiều đúng không anh em thậm chí là trong xu hướng nó cũng như vậy nhá còn uh, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về bốn thể nến đấy và bốn thể nến này tỷ lệ kiếm tiền cực kỳ cao đấy, và trước đấy đã có anh em nào đã hỏi mình về thể nến doji <laughs> thể nến doji thì mình chơi như nào yeah. và trong cái buổi nhâm này thì mình sẽ chia sẻ luôn nhá ok anh em mình thấy bốn thầy nến chưa anh có quay lại zoom này không anh có nhá anh em mình thấy bốn thầy nến này rồi đúng không rồi ok thì cái thế nến đầu tiên nó gì cái thế nến đầu tiên ấy nó gọi là nến búa nha anh em nhá thế nến đầu tiên nó gọi là nến búa nến búa thì nó như nào nến búa ấy, thì nó giống như hình cái búa vậy này đấy anh em thấy này đấy nó giống như cái búa như vậy đúng không ạ búa đỏ này búa xanh này vậy thì tác dụng của nến búa là gì Đấy, vậy, thế, vậy thì tác dụng của nến búa là gì anh em? Cái nến búa ấy, nó cũng có xu hướng nó bù râu thôi nhá. Nó cũng sẽ có xu hướng nó bù râu thôi. Ví dụ như khi mà chúng ta gặp một cái búa đỏ này thì cái xu hướng tiếp theo của cái nến ấy nó sẽ lấp đầy cái râu cái nến này, đúng không ạ? Nó cũng giống như một cái nến bù râu rồi nhưng mà chẳng qua là cái râu này nó rút đấy nó rút nhiều hơn đúng không ạ nó gấp đôi cái thân nến này thì chúng ta gọi là nền búa tức là nó giống như hình nền búa anh em anh em nghĩ đơn giản như vậy thôi đúng không ạ còn cái nền búa màu xanh thì gì thì nó sẽ có xu hướng nó bù cái râu lên đúng không ạ nó có xu hướng nó lấp đầy cái râu này này anh em này đúng không cũng giống như cái nến bù râu thôi đúng không ạ đấy thì cái này mình chia sẻ thêm cho anh em thôi nhá đúng rồi anh em mình uh, comment bù râu là chuẩn đấy đúng không ạ và cây nến chuồn chuồn cây nến chuồn chuồn là nến như thế nào cây nến chuồn chuồn nó cũng khá là giống như cây nến búa nhưng mà nó có thêm một cái râu ở đây nữa đó nó sẽ có thêm một cái râu ở đít nữa ở <laughs> ở đuôi nến đấy anh em được không nó sẽ có thêm cái râu ở đây nữa và cái tác dụng của cây nến này nó cũng giống như nến búa thôi đúng không cái tác dụng của nó thì nó vẫn sẽ có xu hướng là nó bù cái râu này đấy nó vẫn sẽ có xu hướng nó bù cái râu này đúng không ạ để mình chia sẻ cho anh em về bốn thế nến này trước nhá anh em phải hiểu về bốn thế nến này xong rồi tí nữa mình sẽ qua cái phần áp dụng đúng không ạ để mà mình áp dụng vào thực tế rồi đấy, cái nến đỏ thì nó cũng có xu hướng là nó bù cái đâu thôi nhá và anh em sẽ gặp đôi khi là có những thế nến chuồn chuồn nó như thế này này anh em này đấy đôi khi sẽ có những cái thế nến chuồn chuồn nó như thế này này đúng không ạ như này cũng gọi là chuồn chuồn nha anh em nhá đúng không ạ nó không có giới hạn về thân nến được không thân đấy nó có thể như này nó cũng gọi là chuồn chuồn này đúng không ạ đấy và nó có hai cái đuôi hai cái râu nhá Thế, và nến búa nến chuồn chuồn hay nến bù râu gì cái tác dụng của nó vẫn như nhau đúng không ạ nó vẫn có tác dụng là nó sẽ bù cái râu nó lấp đầy cái râu ok chưa ạ đấy và đây mới là thể nền quan trọng này anh em này đây mới là thể nền quan trọng này đây là nền top mình tin chắc rằng anh em gặp nền top này trong thị trường rất nhiều cây nến top nó là cây nến mà nó giống hình vuông anh em được không ạ và vậy thì cái tác dụng của cây nến top này là gì nó có tác dụng như thế nào nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái thị trường bio mình <laughs> Hoàn thì quá rành về nền top này rồi đúng không? Nền top là làm sao ạ? à, <laughs> ờ, nền sâu khả năng bật tăng là sao? Ok, Thầy Hoan là một người đã học về nền top rồi. Đấy, cái tác dụng của nến top như này nhé anh em nhé bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như là một cái lò xo đúng không một cái lò xo đang còn nguyên vẹn đúng không ạ một cái lò xo đang còn nguyên vẹn đây ví dụ mình à, mình sẽ lấy ví dụ đây cái nến này giống như cái lò xo nhé anh em nhé cái nến này nó giống như cái lò xo này đấy anh em nhìn cái nến đỏ thấy không ạ một cái lò xo nó đang còn nguyên vẹn như này nhưng mà khi mà chúng ta dùng lực chúng ta bóp lại Đấy, chúng ta bóp cái lò xo này còn hình vuông như này thì khi mà mình thả tay ra ấy, thì cái lò xo này nó sẽ có xu hướng như thế nào anh em anh em mình comment nào khi mà anh em cầm tay ấy, anh em nén cái lò xo lại anh em bóp cái lò xo lại thì khi mà anh em thả tay ra thì cái lò xo nó sẽ có xu hướng như nào ạ bật ra đúng không Đấy, nó sẽ có xu hướng nó bật ra đúng không ok dạ nó sâu và dài ra đúng không chính xác nha anh em nhé cái nến top này là cái nến mà cái tỷ lệ thắng của nó lên đến 80 phần trăm khi mà anh em vào lệnh anh em gặp cái nến top này đúng không ạ nhưng mà chúng ta chỉ áp dụng trong xu hướng thôi nhá sideways không phải nha anh em vậy thì nến top này này khi mà trước đó ví dụ như đây là cái order đi order nó là một cái nến top nó nén lực cái nến top là một cái nến nén lực của thị trường thì cây nến sau ấy có khả năng là nó sẽ bung ra một cái nến như này đúng không ạ có khả năng là nó bung ra một cái nến hoặc là nó bung ra cho anh em một cái chain luôn đó anh em hoặc là nó bung ra cho anh em một cái chain luôn cho nên là anh em quan sát đấy những thường những cái trên tăng và trên giảm nó đẹp ấy là nó đều có nến top cả nhá nó đẹp là nó đều có nến top cả tại vì nến top là một cái nến nén lực của thị trường mà anh em thì nó sẽ xả cái lực ra đúng không ạ và cứ 30 giây là nó trả một cái nến 30 giây là nó trả một cái nến đấy tại sao có những cái chen ấy nó đi tận mười mấy hai mươi mấy lệnh liên tục được không cũng bởi vì cái nến top này đúng không ạ nó nén lực nó nén lực rất mạnh để rồi nó trả cho mình mười mấy cái đỏ liên tục hoặc là mười mấy cái xanh liên tục Đấy, và nến top nó là một trong những cây nến mà anh em nó, nó ra cái tín hiệu bắt trên cực kỳ chuẩn luôn. Được không? Và cái tỷ lệ thắng của nó rất cao. Đúng rồi, bung ra theo chiều của màu cái nến. Nhá. Và tí nữa mình sẽ qua cái kiến thức bắt trên, mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái nến top này. Đúng không ạ? Còn cái nến cuối cùng này anh em này, nến cuối cùng có rất nhiều anh em hỏi đúng không? Đó là nến Doji. nến Doji. Thì tác dụng của cây nến Doji này là gì? Thì anh em hiểu đơn giản thôi cái cây là cây nến 50 50 này. <laughs> cây này đúng là cây nến tài xỉu luôn đấy ok anh em nó 50 50 không vào được lệnh đâu anh em gặp doji ấy bỏ qua hết bỏ qua hết cho mình nhá trước có một bạn hỏi là gặp cái nến doji gặp cái nến dấu cộng như này thì nên vào lệnh gì anh <laughs> thế em bỏ qua nhá em không nên vào lệnh gì cả tại vì anh em phải hiểu ấy cái doji ấy nó là một cái nến tranh chấp về giá tức là các nhà đầu tư họ đang bị gọi là đối đầu giữa phe mua và phe bán anh em hình dung đúng không ạ đấy ví dụ như đây một cây nến doji này đấy, cái lực nến của cây nến nó đang như này nhá xong tự nhiên có người họ mua vào đấy mua vào nó đẩy cái nến lên đây đúng không xong tự nhiên ở đây lại có một tóc người họ bán ra họ bán ra làm cái nến nó đẩy xuống đấy nó cứ lên xuống lên xuống như này tức là ở, ở đây ấy cái nến doji nó nó đang nó đang bị cạnh tranh về giá đấy thì mình sẽ không biết là cái lực tiếp theo là bên mua họ sẽ thắng hay là bên bán họ sẽ thắng cho nên là cây nến doji này là một cây nến 50 50 mà chúng ta không nên vào lệnh ok không ạ anh em ấy anh em học bài ngày hôm nay anh em tập trung vào ba thầy nến thế cho Luca nhá và thầy nến doji là cứ bỏ qua gặp là cứ bỏ qua ok không anh em gặp là cứ bỏ qua nhá lưỡng lượng của thị trường doji 50 50 ạ thường nến này em không vào lệnh ok chính xác luôn ok cho anh em anh em mình nắm chắc về bốn thế nến chưa anh em mình nắm chắc về bốn thế nến rồi ấy, thì anh em comment số 4 cho Luca biết nhá anh em nào chưa hiểu comment số không mình chia sẻ lại anh em mình chưa hiểu thì anh em mình comment số 0 nhá không được giấu dốt nha anh em nhá học với Luca ấy mình chia sẻ kiến thức hết cho anh em luôn mình chẳng giấu cho anh em mình chẳng giấu anh em bất cứ gì cả nhưng mà khi mà anh em không hiểu chỗ nào thì anh em phải nói để mình giải thích lại để mà anh em hiểu luôn ngay từ khúc này chứ tí nữa mà vào sâu thì sao mà anh em hiểu được đúng không cho nên là anh em nào chưa hiểu thì anh em cứ comment nhé đúng không ạ chúng ta thẳng thắn với nhau không phán xét gì cả ok không Đấy, anh em trong nhà cả nhá rồi đấy là bốn thế nến giúp cho anh em kiếm tiền trong xu hướng được không và bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách để mà chúng ta xác định xu hướng này <clears throat> ok đây mình uh, mình sẽ vẽ cái đoạn thị trường hiện tại nha anh em nhé Ok, thì đây là cái đoạn thị trường hiện tại mà chúng ta đang thấy trên màn hình đúng không ạ? Và đa số là anh em mình toàn thấy nó là gọi là nó là sideways đúng không? Đấy. Sideways, nó không có xu hướng anh em. Rất ít khi ra xu hướng nhá. À, ok, bây giờ mình chia sẻ lại đi. Rồi, anh em mình thấy cái đoạn màn hình mà Luca chia sẻ chưa? Thì ví dụ như đây là thị trường nha anh em nhé đây là thị trường Ok đây nha anh em nhé Sorry anh em mình mở lộn hình Đây Ok anh em mình thấy chưa Cái đoạn thị trường lúc nãy anh em nhé Đấy đoạn thị trường lúc nãy Cái đoạn thị trường này thì không có xu hướng nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để mà anh em xác định xu hướng này đó giờ bình thường ví dụ như cái đoạn thị trường này đi cái đoạn thị trường này anh em mình chơi là anh em mình có thể áp dụng cái buổi đầu tiên để mà anh em chơi được đúng không ạ cái đoạn thị trường này đấy nó sideways này còn khi mà nến nó xảy ra xu hướng ấy thì nó sẽ đi như thế nào anh em biết không ở đây thì nó không có cái ví dụ thực tế nha anh em chờ mình xíu nhá để mình tìm ra một cái tấm hình nào đấy để mà chia sẻ cho anh em cho anh em dễ hình dung Ok, đây đi anh em, đây nhá. Thường ấy thì trong thị trường sideways thì anh em mình sẽ bắt được những cái lệnh mà buổi đầu tiên Luca chia sẻ với anh em đúng không? Trong sideways này. Đấy. Đây là thị trường sideways nha anh em nhé. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận biết được xu hướng và chúng ta vào được những cái lệnh trong xu hướng giống như là những cái thế nến mà Luca chia sẻ cho anh em vừa nãy. Đấy, bốn thế nến mà Luca vừa chia sẻ cho anh em lúc nãy. Đấy, thì cách mà xác định xu hướng ấy, đầu tiên này, cái tín hiệu đầu tiên này nó là một cây nến xuyên thủng nha anh em nhé đầu tiên đó là một cây nến xuyên thủng đúng không ạ cái này không phải là xu hướng đẹp nha anh em nhé không phải là xu hướng đẹp nhưng mà chẳng qua là mình không có một cái hình ảnh nào thực tế để mình chia sẻ cho anh em để mà anh em nắm được cho nên là mình sẽ chia sẻ cho anh em này ở đoạn này đúng không sideways chúng ta vẫn sẽ bắt lệnh theo cái cách mà Luca chơi được đúng không ạ cái cách mà Luca chia sẻ cho anh em trong buổi đầu tiên ấy để mà anh em áp dụng vào anh em chơi anh em kiếm lãi được nhưng mà cái cách đấy thì anh em có thấy một điều ấy là khi mà anh em gặp xu hướng hay là gặp trên thì chúng ta không áp dụng được không ạ và mình cũng chia sẻ ở bước đầu tiên là đúng không anh em đấy ví dụ như khi mà anh em quan sát ba cái nến gần nhất đi ba cái nến gần nhất nó trả ba cái nến xanh thì nếu mà theo đúng kiến thức thì chúng ta phải bắt giảm chứ đúng không anh em nhưng mà lỡ may nó đang gặp một cái trên tăng thì sao đúng không ạ và mình chia sẻ trong cho anh em trong cái buổi đầu tiên rồi anh em mình có có nắm được về cái phần này không anh em mình có nắm được cái cái mà Luca chia sẻ cho anh em trong cái buổi đầu tiên đúng không ạ đấy là chúng ta chỉ áp dụng trong sideways thôi đúng không còn khi mà anh em gặp trên ấy là toang nhá và mình cũng cảnh báo anh em trước rồi và trong cái buổi dung thực chiến mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi đúng không ạ đúng anh em đấy và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái tín hiệu như thế nào để mà chúng ta sẽ không chơi theo cái phương pháp ở buổi đầu tiên nữa nhá đấy tại vì mình đâu có nhìn trước được thị trường đâu anh em mình đâu có nhìn trước được thị trường đâu đúng không à, ví dụ như thị trường sideways này thì mình vẫn tiếp tục mình bắt sideways mình sẽ bắt sideways cho đến khi nào cho đến khi nó xuất hiện xu hướng tại vì trong xu hướng ấy nó sẽ có hai quy tắc để mình bắt lệnh này một là trong xu hướng tăng thì mình chỉ vào lệnh tăng thôi nhá một là vào lệnh tăng hai là bỏ qua tuyệt đối không vào lệnh giảm đúng không ạ một là vào lệnh tăng hai là bỏ qua tuyệt đối không vào lệnh giảm nhá hoặc là trong xu hướng giảm đi thì một đấy là mình vào lệnh giảm hai là mình bỏ qua tuyệt đối không vào lệnh tăng đúng không ạ vậy thì nếu như anh em vẫn tiếp tục anh em chơi trong sideways thì làm thế nào để anh em nhận biết được khi nào nó xảy ra xu hướng để mà anh em dừng cái phương pháp đó lại mà anh em bắt lệnh trong xu hướng thì cái tín hiệu ở đây nha anh em nhé thì cái tín hiệu của nó là đây này đầu tiên ấy là nó sẽ xuất hiện một cây nến xuyên thủng cây nến xuyên thủng tức là gì cây nến xuyên thủng tức là cây nến mà nó đâm xuyên qua hai dây MA ok không ạ đấy cái dây MA anh em cái tác dụng của dây MA là gì cái tác dụng của dây MA nó cũng giống như là cái cạn giá vậy nhá nó vẫn sẽ có lực đẩy ra nhá anh em nhá chứ không phải là nó là một cái cọng dây mà mỏng đâu nó vẫn sẽ có lực nó đẩy ra nhá đấy anh em để ý là thấy mấy cái nến ấy mà nó chạm chân MA nó chống chân MA nó đẩy lên đúng không ạ thì MA nó vẫn sẽ có lực nha thì ví dụ đoạn này đi chúng ta tiếp tục chúng ta chơi theo cái phương pháp ở buổi đầu tiên này đấy và khi mà gặp tín hiệu này thì anh em buông tay ra cho Luca nhé không chơi nữa được không ạ cái tín hiệu đấy là gì gặp một cái nền xuyên thủng một cái nền xuyên thủng ra một cái nến đâm xuyên qua hai dây MA MA đỏ và MA xanh thì cây nến này nó thể hiện cho chúng ta một cái lực rất là mạnh đúng không ạ một cái lực rất là mạnh nhá và anh em chờ anh em gặp nến này đúng không anh em chờ cho mình anh em chờ khi nào anh em chờ ấy trong hai cái nến tiếp theo nếu như mà một trong hai cái nến tiếp theo nó mà ra cái nến top ấy thì anh em mình sẽ áp dụng cái xu hướng để mà anh em đu đúng không ạ nến top là nến như nào nến top là nến hình vuông này anh em này đúng không ạ một trong hai cái nến tiếp theo hoặc là cây nến này hoặc là cây nến này đúng không ạ một trong hai cái nến này nó mới là nến top ấy thế anh em mình dừng lại anh em mình không đánh theo xác suất à, anh em mình không đánh theo cái cái phương pháp ở buổi đầu tiên nữa nhá mà anh em mình sẽ áp dụng những cái kiến thức trong xu hướng để mà anh em mình vào lệnh đúng không ạ anh em mình còn có nắm được phần này không anh em anh em mình nắm được anh em comment số 1 cho Luca biết nhá còn anh em mà chưa nắm được anh em comment số 0 để mình giải thích lại nhé phần này thì có vẻ là hơi khó hiểu đối với anh em đúng không rồi anh em hiểu hết à em sơ sơ à ok <clears throat> tức là như này ban nãy là anh em mình ờ, <laughs> ok ban nãy là anh em mình mình vừa chia sẻ cho anh em ấy là bốn thế này đúng không một là búa đây để mình vào sàn luôn đây ban nãy mình chia sẻ cho anh em là gì một là nến búa đúng không nến búa là nến như nào nến búa là nến rút 1 phần ba râu như này đúng không ạ đấy thân nến bằng 1 phần hai râu nến rồi tiếp theo là gì nến chuồn chuồn đúng không đấy đây là chuồn chuồn đúng không ạ tiếp theo là gì tiếp theo là nến top đây nền top hình vuông đúng không anh em nền top và cuối cùng là nền doji và nền doji mình sẽ không nói đây nhá nền doji thì anh em gặp anh em cứ bỏ qua đấy vậy thì trong sideway chúng ta cứ tiếp tục chúng ta chơi theo cái kiến thức mà Luca chia sẻ cho anh em ở buổi đầu tiên đúng không ạ cứ áp dụng kiến thức chia sẻ ở buổi đầu tiên nhưng mà cái kiến thức đấy nó sẽ không áp dụng trong xu hướng được đúng không tại vì trong xu hướng ấy biết đâu là nó ra toàn xanh mà cái kiến thức là gì ví dụ đây nào ba xanh này thì chúng ta sẽ đánh đỏ đúng không xanh này đóng đặc bắt đỏ đẹp đúng không anh em nhưng mà lỡ may trường hợp ấy ở đây mà nó xảy ra cho chúng ta một cái xu hướng tăng này và cái đoạn này nó tiếp tục nó đi lên thì sao mà mình toàn bẻ đỏ tức là mình lót rồi đúng không ạ cái, cái điều này mình đã nói ở cái buổi đầu tiên rồi tức là cái kiến thức ở buổi một đấy nó chỉ áp dụng trong thị trường sideways thôi đấy và cái tín hiệu để mà chúng ta không bắt lệnh nữa là khi nào khi mà gặp một cái nền xuyên thủng nhá khi gặp một cái nền xuyên thủng đấy ví dụ như lệnh này đi nó là một cái nền xuyên thủng đi đúng không ạ đâm xuyên qua hai EMA luôn và một trong hai cái nền tiếp theo ấy nó mà trả cho anh em nền top ấy thì anh em nên dừng lại nhá nó mà trả cho anh em nền top nền top là nền nào anh em nền top là nền này này nền hình vuông này này đúng không ạ sau hai cái nền xuyên thủng mà nó trả cho anh em nền top ấy có thể là nó ở vị trí này hoặc là nó ở vị trí này đấy thì anh em nên dừng lại anh em không đánh theo kiến thức buổi một nữa nhá mà chúng ta chờ chúng ta quan sát ok chưa đấy vậy thì chúng ta quan sát điều gì chúng ta đánh như nào thì Luca sẽ chia sẻ sau anh em mình nắm được phần này chưa quan trọng là anh em mình nắm được cái chỗ này chưa chia sẻ chút lại buổi một rồi bây giờ chia sẻ lại buổi một thì mất thời gian lắm đúng không ạ ok đúng không đấy thì bây giờ mình sẽ hình dung này. anh em hình dung đơn giản này <clears throat> ok đây nhá ví dụ như đây đây là một cái xu hướng tăng xu hướng tăng là gì xu hướng tăng là cái dây má đỏ nằm trên dây má xanh đúng không đây xu hướng tăng là má đỏ này nó nằm trên má xanh này được chưa ạ đây xu hướng tăng đúng không anh em đấy và ví dụ này có một cái nến này ok mình vẽ lại nhá đúng không ạ ma đỏ nằm trên màu xanh này và có một cây nến mà nó đâm xuyên qua hai dây ma đấy nó đâm xuyên qua hai dây ma này được chưa ạ cái lực của nó mạnh mà anh em nó đâm xuyên thủng qua hai dây ma luôn và hai cái lệnh tiếp theo ấy đấy anh em hình dung này hai cái nến tiếp theo ấy một trong hai cái nến này mà nó là cái nến top để ví dụ như cái nến rau hai đầu đi một trong hai cái nến này nó mà là nến top thì chúng ta sẽ không vào lệnh nữa nhá chúng ta sẽ không vào lệnh theo cái kiến thức buổi một nữa đúng không ạ mà chúng ta sẽ vào lệnh nào chúng ta sẽ vào lệnh trong ba trường hợp này trong trường hợp này anh em nhé một đấy là sau cái nến này nó có các điều kiện để mà vào lệnh ok anh em chờ mình xíu <clears throat> đầu tiên này anh em ghi chép lại cái này nhá anh em ghi chép lại cái này đã rồi mình uh, mình giải thích vào thực tế tại vì cái này là lý thuyết hôm nay học lý thuyết hơi nhiều anh em nhé cho nên anh em cứ ghi chép lại tí nữa chúng ta hệ thống lại thì anh em sẽ dễ hiểu hơn cho nên anh em đừng có lo ok anh em mình ghi chép lại cái này nhé trong xu hướng tăng này xu hướng tăng là gì xu hướng tăng là khi mà gặp một cây xuyên thủng với lại một cái top anh em thì khả năng nó chạy xu hướng tăng rất cao đúng không ạ vậy thì các điều kiện để mà vào được một lệnh xanh win đến 80 phần trăm nhá cách để vào một lệnh xanh win đến 80 phần trăm thì nó sẽ có ba điều kiện này anh em mình ghi lại nhé chụp màn hình lại hoặc là ghi lại đấy buổi hôm nay có thể là sẽ hơi khó hiểu đối với anh em đấy nhưng mà anh em nghe lại record anh em sẽ hiểu nhá đấy điều kiện vào lệnh của một lệnh xanh win 80 phần trăm này được chưa anh em mình ghi chép lại nhé hoặc là anh em chụp màn hình lại đúng không ạ Ok anh em nào ghi xong rồi thì anh em ờ, comment cho mình biết nhé. Để hoặc là chụp màn hình lại. Nói chung là anh em phải nhớ. Ban đầu thì có thể là nó sẽ hơi uh, gọi là chưa quen đối với anh em. Nhưng mà khi mà anh em chơi uh, một thời gian rồi, anh em thực chiến với mình rồi, thì anh em sẽ hiểu thôi. Đúng không Và chỉ cần học như vậy thôi là anh em cân đủ loại thị trường rồi. Nhé. Ok xong rồi đúng không? anh em khác xong rồi đúng không Đấy, bây giờ mình đọc lại nhé điều kiện để vào một lệnh trong xu hướng tăng này cái tín hiệu xảy ra xu hướng tăng là mình nói với anh em rồi đúng không một cây nến xuyên thủng 2 EMA và sau đó một trong hai nó là nến top đúng không một cây nến xuyên thủng 2 EMA này đấy một cây nến xuyên thủng qua 2 EMA đúng không và một trong hai cây nền tiếp theo là cây nền top thì khả năng trả xu hướng cực kỳ cao ok không khả năng trả xu hướng cực kỳ cao vậy thì mình sẽ vào lệnh trong trường hợp nào đầu tiên này cái dây má đỏ nó phải nằm trên dây má xanh Rồi, hai dây tương đối song song với nhau thì đây cái dây má đỏ đây là dây má đỏ nhé ví dụ dây đây là dây má đỏ nhé đây. nó nằm trên dây má xanh được ạ nó nằm trên dây má xanh đúng cho anh em rồi hai dây má tương đối song song với nhau và hở ra không khoảng cách quá xa đúng không ạ hai dây má tương đối song song này hở ra này đấy khoảng cách không quá xa nhau này rồi trường hợp thứ hai là gì trước cái nền order phải là nền xanh đấy, cái nền rút râu thuận xu hướng đối với cái nến đẹp phải rút 1 phần ba râu nến so với thân đó ạ vậy thì trường hợp này là gì cái trường hợp này ấy, nó là như này này Đấy, tức là có một cái nền xuyên thủng đúng không? Có một cái nền xuyên thủng đúng không? Một trong hai là cái nền top đúng không? Đấy, thì mình ví dụ đây là đây là một cái nền hai row đi. Đúng không? Và đây là một cái nền top đi. Thì cái trường hợp để mà vào lệnh là gì? Trước nền order phải là nền xanh. Ví dụ đây là cái nền order này. Anh em hình dung này. Đây là cái nền order này. Đúng không ạ? Đây là cái nền order này. Đấy, nó dập dìu lên xuống này. Đấy, cho là nó row trên đi. Đúng không ạ? trước cái nền order phải là nền xanh vậy thì trước cái nền order đây là cái nền order vậy thì trước nó là cái nền gì Ôi, anh em cứ ra vào liên tục nhỉ đây trước cái nền order là cái nền này nha anh em nhé mình đang ví dụ cái nền này là cái nền order thì trước nó là cái nền trước cái nền order là cái nền xanh này đúng không đúng ạ trước trước nền order phải là nền xanh đây đủ điều kiện chưa rồi cây nến rút rau thuận theo xu hướng tức là mình đang trong xu hướng tăng đúng không thì rút râu cái râu của nó là phải nằm trên đúng không anh em cái râu của nó là phải nằm trên chứ đúng rồi trước nên nó là cái quả này cái râu nến của nó phải nằm trên đúng không đấy và đối với cây nến đẹp phải rút 1 phần ba râu nến so với thân nến đấy thì đối với cây nến đẹp nó phải như này đối với cây nến đẹp nó phải như này này anh em này đúng không ạ đấy và trường hợp này là trường hợp cây nến búa này đúng không ạ thì cây nến tiếp theo nó mới có xu hướng nó bù râu chứ anh em đúng không cái nến tiếp theo là có xu hướng nó bù râu chứ đúng không ạ đấy và cái giá đóng cửa của nó không quá xa mà giá đóng cửa là gì giá đóng cửa là cái điểm kết thúc của cây nến anh em hình dung không ạ cái điểm kết thúc của cây nến tức là cây nến này ban đầu nó có thể như này này ban đầu nó có thể lên được tới đây này nhưng mà khi mà hết 30 giây ấy, nó đóng cửa nó dừng ngay khúc này đúng không ạ thì cái giá đóng cửa này nó không quá xa cái dây má đỏ này được không thì chúng ta đảm bảo đây là một cái lệnh đẹp để chúng ta vào lệnh đúng không ạ vậy thì gặp cái lệnh này rồi thì anh em mình tự tin anh em mình vào tăng đó thì cái lệnh này tỷ lệ thắng 80 phần trăm ok không anh em đây cái lệnh này tỷ lệ thắng 80 phần trăm ok chưa đó. trong trường hợp này cái lệnh này tỷ lệ thắng 80 phần trăm anh em mình nắm được chưa có nhanh quá không anh em anh em mình chưa hiểu chỗ nào không anh em mình comment nhá được không anh em và đây là cái lệnh mà mình vào này đây là cái lệnh mà mình vào này đấy đây là cái lệnh mà mình vào này đúng không ạ cây này canh lâu à đúng rồi cây này canh lâu chứ <laughs> trong xuống tăng gặp cây cây này rất đẹp nhé anh em nhé cây này tỷ lệ thắng 80 phần trăm đấy đúng không ạ đó là một lệnh đối với xu hướng tăng nhưng mà anh em phải hình dung ấy, cái lệnh này là một lệnh đẹp tỷ lệ thắng cao nhất để mà anh em vào nhưng mà đâu phải thị trường lúc nào nó cũng cho anh em cái lệnh này đúng không nó sẽ có những lệnh như thế này đúng không ạ nó sẽ có những lệnh mà nó hai râu Đấy, râu hai đầu hoặc là râu dưới dài hơn râu trên đúng không ạ nó sẽ có lệnh như này đúng không sẽ có những lệnh như này thì anh em mình cứ xét điều kiện vào lệnh. Đấy là gì ạ? Đây này. Trước cái order phải là nến xanh. Trước cái order này vẫn là nến xanh mà. Đúng không? Cây này rút râu thuận xu hướng. Đấy, cây nến này không rút râu thuận xu hướng. Đấy. Và cây nến này không phải là cây nến đẹp. Nhưng mà nó vẫn đủ điều kiện này. Đúng không? Nó vẫn đủ ba điều kiện cho anh em mà. Đúng không ạ? Thì cây này mình vẫn có thể vào lệnh nhé. Vẫn có thể vào lệnh được. Nhưng mà chẳng qua là cái tỷ lệ thắng không cao bằng cái nến kia rồi đúng không cái này tỷ lệ thắng tầm 70 phần trăm anh em này thì gặp những cái nến tỷ lệ thắng 70% rồi thì anh em cứ tự tin mà vào đi đúng không vào 10 lệnh thì cũng thắng được 7 lệnh rồi đúng không anh em đang xu hướng tăng mà nến ưu tiên trả tăng mà anh em cho nên là gặp lệnh này anh em cứ vào nhá đấy anh em cứ chụp màn hình lại anh em cứ đối chiếu anh em so sánh từng trường hợp xem là nó đủ điều kiện hay không để mà anh em vào lệnh đúng không ạ trước order phải là nến xanh mới được nha, còn trước order mà là nến đỏ ấy, thì anh em bỏ qua hết đúng không anh em rồi hoặc là những cái nến như thế này đấy có nhiều ông bắt lệnh như thế này hoặc là cái nến như thế này đấy, nó lên cao tít như này những cây nến này sao mà anh em bắt tăng được đúng không anh em nhìn này cây nến này thỏa mãn điều kiện chưa mờ đỏ nằm trên mờ xanh đúng không mờ đỏ nằm trên mờ xanh đúng rồi đủ điều kiện rồi trước cái nến order phải là nến xanh trước nó cũng là cái nến xanh luôn này nhưng mà gì cái giá đóng cửa của nó không quá xa mã đỏ và bán mã đỏ nhưng mà anh em thấy cái giá đóng cửa của nó nó nằm tít trên này mà anh em cái giá đóng cửa nó nằm tít trên này mà đúng không ạ nó rất xa mã đỏ luôn rồi và anh em học với Luca là gì những cây nến mà nó quá xa mã đỏ rồi nó có xu hướng nó bắt về đúng không ạ đây là những cây nến quá xa mã đỏ rồi. nó sẽ có xu hướng nó bắt về Đấy. anh em mình quan sát anh em cho chơi cũng biết mà đúng không cứ cây nến nào nó nó quá dài rồi thì nó sẽ có xu hướng nó chảy ngược màu <laughs> đúng không ạ thì cái lệnh này sao mà mình vào được đúng không nó đâu đủ điều kiện nó mình mà mình vào được anh em hoặc là trường hợp ví dụ cây nến này là một cái nến đỏ đi đấy cái nến đỏ mà nó nằm trên này hay nó nằm trên này thì sao thì mình có vào lệnh được không nên đỏ không vào lệnh luôn nhé Đấy. Nên đỏ không vào lệnh luôn. Tốt nhất là như vậy. Anh em không nên vào lệnh nến đỏ. Đúng không anh em? Mặc dù nó đủ các điều kiện cho mình ấy, nhưng mà tốt nhất anh em bỏ qua cho mình nhá. Chỉ vào trường hợp nến xanh thôi. Xu hướng tăng chỉ vào nến xanh thôi, đúng không ạ? Và cứ đảm bảo thì anh em bắt lệnh nhá. Cứ đảm bảo các điều kiện thì anh em bắt lệnh. Còn nến đỏ bỏ qua. Đúng không anh em? Và những trường hợp mà nến ấy nó mà nằm trong hai EMA này thì anh em cũng không vào lệnh luôn nhá nến nằm trong hai MA này thì anh em không vào lệnh luôn nhá cái đoạn thị trường mà Luca này, Luca mới chia sẻ cho anh em ấy nền toàn trong MA trong MA không vào lệnh nha anh em nhé xu tăng là khi mà nến nó kết thúc ở trên hai dây má này thì mình mới vào được đúng không trên cái dây má đỏ này thì mới vào lệnh đấy trong cái khoảng này thì mình mới vào lệnh được này còn nó nằm trong hai dây má này thì bỏ qua hết đúng không ạ và mình chỉ vào nền tăng thôi nhá đấy tức là kêu nó phải là màu xanh trước nó cũng phải là màu xanh thì mình mới vào lệnh được ok anh em rồi bây giờ chúng ta sẽ qua xuống giảm một xíu nhá. Ok này. xuống giảm này. Rồi ok chưa? À nền top, quên quên chị cho anh em nền top. Nền top xanh thì vào lệnh nhá. Trong cái xu hướng tăng hồi nãy anh em gặp nền top xanh thì vào lệnh nhá. Tiếp top đỏ thì bỏ qua. cho xu hướng tăng được nha em nhé. Đấy, quên chia sẻ với anh em mình sẽ chia sẻ với anh em ở cái xu hướng giảm này <clears throat> ok đây ví dụ đây là một cái nền xuyên thủng này đúng không ạ xuyên thủng qua 2MA này anh em nhé xuyên thủng qua 2MA một trong hai trường hợp nó là nền top đúng không thì nó xảy ra cho mình một cái xu hướng đúng không ạ nó sẽ xảy ra cho mình một cái xu hướng và mình chỉ vào lệnh trong trường hợp nào đây này trong xuống giảm này điều kiện để vào một lệnh win 80 phần trăm là gì đấy đây à, MA đỏ nằm dưới MA xanh đúng không hai dây MA tương đối song song với nhau và hở ra khoảng cách không quá xa đấy đầy đủ một cái trường hợp xảy ra một cái xu hướng chưa thứ hai trước cái nến order phải là nến đỏ đấy trước order phải là nến đỏ ok chưa đấy, đây là order nha anh em nhé trước order phải là nến đỏ đúng không đấy, Cây nến rút râu thuận xu hướng đối với cây nến đẹp phải là 1 phần 3 râu nến so với thân nến. Được chưa? Đấy, râu nến nhé. Râu nến dài 1 phần 3 so với thân nến. Đúng không? Thì đây vẫn là cái thế nến búa cho anh em vào lệnh này. Đây là trường hợp đẹp này anh em này. Cứ râu thuận theo xu hướng thì chúng ta bắt một lệnh. Bắt một lệnh theo cái chiều xu hướng này luôn thì cái tỷ lệ thắng cực kỳ cao rồi cái điều kiện tiếp theo này giá đóng cửa không quá xa MA đỏ và bám MA đỏ đấy giá đóng cửa không quá xa MA này bám MA này ok chưa thì cái lệnh này đủ ba điều kiện để nghiêng vào lệnh và tỷ lệ thắng cực kỳ cao 80 phần trăm nhá đấy hoặc là chúng ta vào cái trường hợp mà râu như này đấy râu nến như này nó thành chuồn chuồn đúng không vẫn vào lệnh được đúng không nó chuồn chuồn vẫn vào lệnh được anh em nhá ok chưa anh em mình nắm được cái phần này chưa rồi còn ví dụ trường hợp đi ví dụ trường hợp mà đây là một cái nền top top đỏ thì cực kỳ đẹp top đỏ khả năng ra trên cực cao nha anh em nhé top đỏ hình vuông khả năng ra trên cực kỳ cao đúng không ạ khả năng mà nó xảy ra cho anh em một cái trên rất cao tại vì nó là một cái nến lực mà anh em thì khả năng là nó sẽ xả ra một cái lực mạnh ở đây này hoặc là nó sẽ xả ra nhiều cái nến liên tiếp này đúng không ạ đấy khả năng nó xả cho anh em một nhiều cái nến liên tiếp luôn trường hợp top đỏ thì cứ tự tin mà vào nhé top đỏ tỷ lệ thắng 80 phần trăm rất cao nhưng mà nếu trường hợp chúng ta gặp top xanh như đây thì sao trường hợp chúng ta gặp top xanh như đây thì sao anh em đúng rồi bỏ qua nhé Đấy. nói chung là anh em mình chỉ nên vào trong xuống giảm Đấy. cái lệnh nó màu đỏ thì chúng ta mới vào đây được không xuống tăng lệnh màu xanh thì mới vào đây được chưa là anh em chỉ cần nắm những cái đó cho Luca thôi nhá không cần học quá nhiều đâu mình nói thật với anh em ấy mình mà chia sẻ cho anh em lý thuyết ấy anh em lú luôn <laughs> đúng anh em chia sẻ cho anh em quá nhiều về lý thuyết ấy, anh em lú luôn không áp dụng được Đấy, cứ mỗi lần vào lệnh là phải động não suy nghĩ cái lệnh này đủ điều kiện hay không, lệnh kia đủ điều kiện hay không. Rồi lý thuyết này, lý thuyết kia rất mệt. Đấy. Và Luca sẽ cố gắng mình chia sẻ những cái mà nó đơn giản nhất và dễ hiểu nhất cho anh em. Đấy, và tí nữa mình sẽ ôn lại nữa. Nhá. Tí nữa mình sẽ tiếp tục mình ôn lại. Đấy, và ngày mai luôn. Ngày mai là Chủ nhật đúng không? Thứ hai đi. Thứ hai mình sẽ lên như mình thực chiến với anh em. Cân mọi loại thị trường luôn. Đúng không ạ? và trong quá trình mình thực chiến ấy mình sẽ thực chiến nhiều hơn cho anh em tức là chúng ta sẽ thực chiến thời gian lâu hơn để mà chúng ta xem xét thị trường và chia sẻ cho anh em cách để mà xem những cái lệnh nào đủ điều kiện vào lệnh được không ạ Đấy, anh em mình nắm được cái phần xu hướng tăng xuống giảm cho anh em và các điều kiện để chúng ta vào lệnh trong xu hướng chưa anh em mình nắm được rồi anh em comment số 1 anh em nào chưa nắm được anh em comment số 0 cho Luca biết nhé Ok, anh em hiểu hết rồi đúng không? Ok, rất tuyệt vời. Đây. Và cái đoạn thị trường này, cái đoạn thị trường này anh em xem xét này. Những cái cây nến này nó nằm trong MA. Đúng không ạ? nó nằm trong loa thì chúng ta sẽ không vào lệnh nhé chúng ta sẽ không vào lệnh nến trong hai IMA nhé anh em nhé chúng ta sẽ không vào lệnh trong nến trong hai IMA đấy sideways thì vào lệnh thoải mái nhưng mà trong xu hướng ấy nến trong hai IMA này tuyệt đối không vào lệnh nhá anh em lưu ý là nến nó phải nằm trên hai IMA đấy, ví dụ như trường hợp này đây là cây nến xuyên thủng này đúng không ạ trường hợp ví dụ đây là cây nến xuyên thủng đi đấy ví dụ đây đây là cái nền top đi đúng không ạ đây mình vẽ lại nhé <clears throat> đây là nền xuyên thủng này đây là nền top này ví dụ như vậy nha anh em nhé đấy thì ở đây khả năng cao là nó sẽ xảy ra cho mình một cái xu hướng đúng không và anh em mình phải xác định ấy, ừ gặp xuyên thủng ở này gặp top ở này là không được áp dụng cái kiến thức của buổi một nữa tại vì khả năng là thị trường sắp tới nó sẽ bẻ mình thì bây giờ mình phải canh mình phải dừng lại phải điềm tĩnh lại đúng không ạ mình chờ những cái lệnh đẹp vào ví dụ như lệnh này đi ví dụ như đây là một cây order thì cây này có đủ các điều kiện để mình vào lệnh không anh em anh em comment cho Luca biết nhé cái cây này có đủ các điều kiện để mình vào lệnh không ạ trong xu hướng ấy anh em tin mình đi anh em vào đúng những cái lệnh mà mình chia sẻ với anh em ấy là tỷ lệ thắng của anh em rất cao và một ngày ấy nếu như anh em chỉ cần canh những cái lệnh như vậy anh em vào ấy, không bao giờ thua được luôn đảm bảo với anh em ba cái nến đều được anh chia sẻ sau nhé <clears throat> Đấy. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ những cái gì nó đơn giản nhất cho anh em nắm bắt được. Đúng không ạ? Cái lệnh này là dư điều kiện để vào lệnh đúng không? Rất đẹp này anh em này. Đúng không? Trước đó là một cây nến đỏ. Đúng không ạ? Bản thân nó là một cây nền xanh. À trước đó là một cây nền xanh nhá. Bản thân nó là một cây nền xanh. Đấy, râu nến rút râu thuận theo xu hướng này. Đúng không ạ? Thì cây nền tiếp theo khả năng bù râu rất cao. Anh em thấy không? Nó bù cái râu luôn mà. Được không ạ? và gặp lệnh order như này mình bỏ qua này đúng không ví dụ order là lệnh này đi thì mình bỏ qua này tại vì sao tại vì á trước đó là cây nền xanh nhưng mà bản thân nó là cây nền đỏ thì anh em cứ bỏ qua cho Luca nhé chưa cần học quá chuyên sâu đâu tạm thời anh em cứ nghe mình đi anh em bỏ qua cái lệnh này đấy phải lệnh order xanh thì mình mới vào trong xu hướng chỉ cần canh như vậy thôi anh em ạ và xu hướng nó không tồn tại được lâu đâu cho nên là xu hướng anh em chỉ cần kiếm một hai lệnh thắng thôi là chúng ta chốt được rồi và trong xu hướng những cái lệnh như này này anh em đi hai phần trăm đi đừng đi một phần trăm nhá gặp những lệnh đẹp như này đi hai phần trăm đi đừng đi một phần trăm được không ạ đấy vậy thì bây giờ chúng ta sẽ liên kết lại một xíu nhé anh em nhé liên kết lại một xíu đó gì đấy là cái đoạn thị trường trước đây đúng không từ trước đến lúc mà gặp xuyên thủng đi ví dụ như đoạn này anh em gặp xuyên thủng đây đúng không đây này xuyên thủng này anh em gặp xuyên thủng này nhưng mà sau nó không còn đến top đúng không ạ sau nó vẫn tiếp tục trả giảm thế anh em mình xác định ở ừ, cái thị trường này nó vẫn tiếp tục nó sideways mà đúng không ạ nó vẫn tiếp tục nó sideways thì chúng ta vẫn tiếp tục bắt theo cái kiến thức của buổi 1 bắt theo phương pháp của buổi 1 cứ áp dụng vào được không khi nào mà nó gặp nến xuyên thủng cộng với hai cái nến tiếp theo có một cái nến top thì mình mới xác định ấy cái khả năng đoạn thị trường tiếp theo là nó xảy ra xu hướng cho mình hoặc là nó xảy ra chen cho mình đúng không ạ Đấy, ví dụ từ đoạn này đến đoạn này đi. Thì mình cứ bắt cái phương pháp của bước 1 đúng không? Nhưng mà tới cái đoạn này thì anh em dừng lại, anh em buông tay. Buông tay, không vào nữa. Đấy. Mình sẽ vào một hai lệnh tiếp theo rồi, Thì cái lệnh này là một lệnh đẹp để cho anh em vào. Đúng không? Lệnh này là lệnh đẹp cho anh em vào. Đấy. Đúng không ạ? Ok chưa? Anh em biết cách để mà anh em dừng lại cái kiến thức của buổi 1 rồi đúng không? Cách để mà chơi dừng lại cái kiến thức của buổi 1 rồi đấy. dừng lại theo phương pháp rồi không? và trong xu hướng này đấy chúng ta xác định chúng ta bắt thêm một hai lệnh nữa mình sẽ bắt đến khi nào để mình biết là nó kết thúc xu hướng <laughs> đấy. bắt đến khi nào để biết nó kết thúc xu hướng đúng không thì anh em để ý cho mình <clears throat> cái tín hiệu kết thúc xu hướng ấy là khi mà có một cây nến nó chạm vào MA xanh nhá, khi có một cây nến chạm vào MA xanh đây, để mình ờ, chia sẻ lại cái đoạn màn hình này đi. Được chưa? Đây. Cái tín hiệu kết thúc trên này là khi mà có một cái nến nó chạm vào cái mờ xanh này. Đúng không ạ? Thì đây là cái tín hiệu kết thúc trên rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục bắt theo cái kiến thức buổi 1. Đúng không ạ? Tiếp tục cái đoạn thị trường tiếp theo. Được anh em? nói chung là bây giờ chúng ta bắt thì chúng ta biết điểm dừng đúng không ạ ví dụ đoạn này đi đoạn này bắt kiến thức ở buổi 1 này bắt phương pháp của buổi 1 thoải mái đúng không thoải mái đến khi gặp xuyên thủng này gặp xuyên thủng này Đấy. tiếp theo là gặp cái nến top này nến top là nền có hình vuông đúng không anh em Đấy. và có một ít râu cũng được nhá có một ít râu thôi nhá Đấy. khả năng ít râu như này vẫn được nhá anh em nhá <clears throat> ít râu rồi đúng không ạ nến top là như vậy rồi thì mình gặp nến top rồi thì cái lúc này là buông tay này cái lúc này là buông tay này không đánh theo buổi một nữa không áp dụng được nữa đâu đúng không ạ và cái đoạn thị trường tiếp theo thì chúng ta canh để mà chúng ta vào được một hai lệnh tiếp theo thôi nhá xu hướng mình vào thêm một hai lệnh thôi đấy và mình sẽ canh đến khi mình sẽ canh đến khi mà mình gặp một cây nến đúng không ạ gặp một cây nến chạm vào mờ xanh thì mình sẽ không vào lệnh nữa nhá gặp mở chạm vào mở xanh ấy thì khi mà nến chạm vào mở xanh thì nó là cái tín hiệu kết thúc trên hoặc là kết thúc xu hướng rồi thì chúng ta sẽ không đi lại theo xu hướng nữa mà chúng ta lại tiếp tục chúng ta áp dụng cái kiến thức của buổi một vào để chúng ta đánh tiếp đó tại vì thị trường tiếp theo xác định là sideways mà anh em kết thúc trên là sideways mà đúng không khả năng kết thúc trên là sideways rất cao nhé thì anh em cứ áp dụng cái kiến thức của buổi một vào anh em chơi tiếp được không ok cho anh em anh em mình nắm được chưa Đây và cái đoạn thị trường tiếp theo đi đoạn thị trường tiếp theo ví dụ như nó tiếp tục đấy, nó tiếp tục nó đóng cho anh em cái nền xuyên thủng này đấy, đóng xuyên thủng đúng không đây tiếp tục đóng cho anh em cái nền xuyên thủng này đấy và sau cái nền xuyên thủng này mà nó xuất hiện nền top tiếp thì anh em buông tay tiếp đúng không tại vì anh em xác định nó là xu hướng rồi mà đúng không ạ thì mình cứ canh một hai một hai lệnh đẹp để mình vào tiếp để mình kiếm lệnh trong xu hướng tiếp đấy rồi mình chờ cái lệnh kết thúc xu hướng để mình áp dụng cái kiến thức của buổi đầu tiên đó anh em anh em mình nắm được cái phần này chưa <clears throat> anh em mình nắm được phần này rồi thì anh em comment số 1 cho Luca biết nhé còn anh em nào chưa nắm được anh em comment số 0 nhé để mình giải thích lại nhé ok chưa anh em Đấy, có vẻ là kiến thức hôm nay là sẽ hơi khó hiểu đối với anh em nhỉ <laughs> anh em mình nắm được bao nhiêu phần trăm rồi mà <clears throat> anh cho em hỏi đang xu hướng nến chạm MA đỏ thì vẫn vào lệnh được hả anh đang xu hướng nến chạm MA đỏ tức là nến bám MA đỏ thì em vẫn vào lệnh được nhá em vẫn vào lệnh được nhưng mà nến trong hai dây MA thì không vào lệnh nữa nhá Đấy, giống cái đoạn thị trường ban nãy anh chia sẻ cho anh em đúng không nên trong hai mà không vào lệnh nữa để anh coi thị trường hiện tại coi nó đẹp không để mà phân tích cùng với anh em này <clears throat> Đấy, thị trường đa số nó chạy như vậy mà anh em đa số nó sideways nhiều chủ yếu là sideways thôi Đấy, và anh em cứ nắm chắc kiến thức trong sideways thôi và hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em đó là gì đó là cái, cái tín hiệu nó xảy ra xu hướng và cái tín hiệu để mà nó kết thúc xu hướng và những cái lệnh để mà anh em có thể kiếm tiền trong xu hướng đúng không ạ đấy thì trong xu hướng thì tỷ lệ thắng cực kỳ cao trong xu hướng anh em cứ đi hai phần trăm cho mình đúng không còn đoạn thị trường sideways thì anh em cứ đi đều thôi anh em đi đều một hai phần trăm thôi ok chưa đấy và cái buổi dâm thực chiến sau ấy, thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em một trường hợp nữa nhưng mà bây giờ mình chỉ chia sẻ như vậy thôi nha tại vì chia sẻ nhiều thì anh em sẽ bị rối đây để mình bây giờ mình à, mình sẽ vào sàn một xíu nhé anh em <laughs> anh em thấy thị trường hiện tại không lên đi rất sâu đúng không bé tí trong đoạn này có nến đốt biến này đó đấy anh em thấy cái nến đốt biến này <laughs> cái nến này mặc dù ấy nó đủ điều kiện một điều kiện hai đúng không nó là một cái nền xanh rút râu này trước nó cũng là một cái nền xanh luôn nhưng mà anh em thấy cái giá đóng cửa của nó cái giá đóng cửa của nó giá ngay đây này nó quá xa MA rồi thì có khả năng nó trả đỏ cực kỳ cao nhá còn cái đoạn này xác định sideways đó đoạn này xác định sideways rồi thì anh em cứ đánh theo cái kiến thức buổi một đi đúng không đấy xuyên thủng này đúng không ạ xuyên thủng này rồi gì nữa đấy, xuyên thủng này đấy rất nhiều xuyên thủng nhưng mà tại sao nó không hình thành cho mình một cái xu hướng tại vì đơn giản đấy sau cái nền xuyên thủng nó không có nền top đúng không anh em đơn giản như vậy thôi anh em cứ chơi thoải mái anh em cứ chơi bình thường nhưng mà khi mà gặp cái nền xuyên thủng mà nó đóng một trong hai cái nền top tiếp theo nữa ấy, thì anh em mình mới nên buông tay để mà chờ tín hiệu đẹp đúng không ạ ví dụ như lệnh đấy cái lệnh này nhá cây xanh này nó xuyên thủng đúng không mà nó đóng cho anh em một cái nền top như đây nữa thì cái đoạn này anh em mới buông tay này đừng đánh nữa buông tay đi đúng không ạ không áp dụng kiến thức buổi một gì nữa hết á đoạn này buông tay quan sát thị trường chờ xem là thị trường nó đi như thế nào đúng không khả năng trả xu hướng rất cao và khi mà trả xu hướng rất cao rồi thì mình canh những cái lệnh đẹp mà mình vào những lệnh trong thể nền kiếm tiền này cháu xuống tăng là gì xuống tăng một cái nến rút râu như này này thì anh em vào này đúng không ạ ở đây mình không nói chạm cản nha anh em nhé nến chạm cản thì nó vẫn là trường hợp đặc biệt nhá anh em lưu ý nhá trong xuống tăng chạm cản vẫn trường hợp đặc biệt thôi thì lại trả ngược màu cũng rất cao đấy nhưng mình đang nói về cái vấn đề không chạm cản thì gặp cái nến như này anh em cứ tự tin mà vào lệnh trước đó là một cái nến xanh nữa đúng không thì cứ tự tin vào lệnh đi không phải nến râu thì nến top thì càng đẹp nữa đúng không ạ Đấy, hoặc là trường hợp nến hai râu vẫn vào lệnh được đúng không Đấy, chuồn chuồn vẫn vào lệnh được chuồn chuồn hai râu gì vẫn vào lệnh được hoặc râu dưới dài râu trên vẫn vào lệnh được chẳng qua cái trường hợp này nó đẹp hơn thôi đúng không Đấy thì anh em mình cứ canh những lệnh như vậy mà vào đi hai phần trăm một lệnh đừng đi một phần trăm đây tín hiệu kết thúc trên này anh em thấy không đây tín hiệu kết thúc xu hướng này đúng không ạ Đấy, thì cái đoạn này anh em mình tiếp tục anh em mình áp dụng theo kiến thức buổi 1 mà chia sẻ. Luca chia sẻ với anh em. Cứ áp dụng kiến thức buổi 1 mà chơi tiếp. Cái đoạn này khẳng định luôn là nó kết thúc xu hướng rồi và khả năng sideways tiếp rất cao. Đó anh em. Đấy. Thì cái khúc này là đoạn thị trường nào anh em mình cũng chơi được. Đấy, Luca là Luca đang muốn chia sẻ những cái gì mà đơn giản nhất cho anh em để mà anh em dễ hiểu nhất anh em dễ nắm bắt nhất được không ạ chứ mình nói thật với mọi người ấy, là cái lúc mà mình học về nến học chơi anh em học rất nhiều nhé mà lý thuyết rất nhiều áp dụng một lệnh thôi mà đau đầu luôn mà Đấy, cho nên là khi mà mình chia sẻ với anh em là gì mình không muốn chia sẻ những cái gì nó quá phức tạp với anh em để cho anh em khó hiểu đúng không lúc trước ấy để mà học một cái nến mà nó bù râu như này này một cái nến mà nó có thói quen bù râu như này này học lý thuyết rất nhiều là tại sao nó lại bù râu như này đúng không tại sao nó lại rút râu như này Đấy. rồi học về cái gì gọi là ừ, cái người mua người bán số lượng người mua người bán đông rồi ờ, áp đảo rồi các thứ này nọ mệt lắm đau đầu lắm đấy còn bây giờ mình muốn chia sẻ những cái mà cho anh em dễ áp dụng nhất và anh em thấy không cái thành công nó là gì cái buổi đầu tiên mình chia sẻ với anh em anh em nắm được và anh em áp dụng được anh em ra tiền được đấy chứ nếu như mình chia sẻ quá nhiều về lý thuyết thì chắc là bây giờ anh em vẫn đang loạn kiến thức rồi đúng không có khi chạm à, xanh rồi bẻ xu hướng giảm luôn không anh có chứ em sẽ có trường hợp như vậy chứ mình nói với anh em này khi mà nó xảy ra một cái xu hướng tăng đúng không đúng không đấy mà nến chạm màu xanh thì nó sẽ có ba trường hợp đúng không anh em một là nó tiếp tục tăng <laughs> hai là nó sideways ba là nó xu hướng giảm nhưng mà cái tỷ lệ mà nó sideways ấy, nó rất cao tỷ lệ sideways 80 phần trăm rồi tỷ lệ ra xu hướng giảm gọi là 15 phần trăm còn tỷ lệ mà nó tiếp tục tăng ấy, rất ít <laughs> khoảng 5 phần trăm thôi đúng không ạ đa số là sideways nhé mà trong xu hướng giảm ấy thì anh em mình lưu ý cho mình là gì anh em coi là khi mà nó đóng một cái xu tăng này rồi mà ví dụ nó trả xuống giảm như hiện tại đi thì anh em quan sát cho mình là coi là anh em có cái đến top hay không đúng không trong xuống giảm này ví dụ đây là một cái nền top đi Đấy, đây là một cái nền top đi thì khả năng là nó vẫn sẽ tiếp tục nó đi xuống tiếp đúng không ạ top là một cái nền nén lực của thị trường mà anh em và nó là cái yếu tố quyết định có xảy ra cái xu hướng hay là không đúng không ạ ok nhé anh em đây, anh em mình nắm được những cái mà Luca chia sẻ với anh em không Nãy giờ có anh em nào mà chưa hiểu không ạ? Có anh em nào chưa hiểu chỗ nào thì anh em comment cho Luca biết nhé. Hoặc là anh em mở mic lên luôn. Đấy, nói chung là nội dung hôm nay thì mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Và bây giờ chỗ nào mà anh em cảm thấy mình chưa hiểu thì anh em cứ comment để mà Luca chia sẻ với anh em lại. Để cho anh em nắm chắc luôn. Đấy, chúng ta mất một ngày, mất một buổi để chúng ta học, để chúng ta nắm chắc. Sau đó chúng ta dành thêm một buổi nữa để chúng ta thực hành. Đúng không ạ? Và hẹn anh em thứ hai. Thứ hai là chúng ta sẽ thực hành. Đấy, chúng ta sẽ thực chiến, chúng ta chơi cân mọi loại thị trường luôn. rồi anh em anh em mình comment cho Luca biết nào anh em mình nắm được bao nhiêu phần trăm rồi hoặc là chỗ nào anh em chưa hiểu anh em comment cho Luca biết nào Hoan là 99%, Duy Phong là 90%. Còn anh em còn lại thì sao? Chưa hiểu chỗ nào anh em phải hỏi ngay nhá. ok anh Tuấn Anh là 90 phần trăm này Đấy. có những bạn ấy mà chưa xem record buổi 1 ấy, học buổi 2 sẽ cảm thấy hơi khó hiểu xíu đúng không tại vì buổi một mình chia sẻ về cái cách thức mà nó, cái thói quen của cây nến nó đi như thế nào còn buổi hai thì mình sẽ sẽ đi vào sâu về cái phần uh, là nến hơn một xíu đấy thị trường hơn một xíu đấy, hoan thì quá ranh rồi học viên của tôi được chơi quá rank rồi <laughs> phần bo 90 phần trăm đa số anh em mình nắm được tốt rồi đúng không 90 phần trăm toàn thấy comment 90 phần trăm chỉ có một bạn là 60 phần trăm thôi đúng anh em đấy ok chưa đấy, khả năng cái đoạn này anh em này cái đoạn này khả năng nó trả cho mình một cái xu hướng này đấy khả năng đoạn này trả cho mình một cái xu hướng này và đây là cái trường hợp đặc biệt mà Luca muốn chia sẻ với anh em này đúng không anh em mình ôn lại trường hợp đặc biệt này là anh em mình vào được một lệnh tăng rồi đúng không bất chấp xu hướng nhá cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt bất chấp xu hướng anh em gặp anh em cứ vào đúng không ạ và cái bí quyết để anh em bắt trên là gì đây này mình bày cho anh em cái bí quyết để anh em bắt trên này bí quyết để anh em bắt trên này thường ấy là những cái trend đẹp là những cái trend như thế nào tức là những cái trend đẹp là những cái trend ấy mà nó đi rất đều lệnh đi rất đều lực nha anh em nha đi rất đều lực nên nó cứ bé đều bé đều bé đều bé đều với nhau và trend thì nó sẽ thường xuất hiện đến top đấy thì cái cách mà anh em bắt trend ấy là anh em đừng quan tâm nhiều đến lực nến ok chưa cứ đu một màu đi anh em đừng quan tâm đến nhiều lực nến và đi đều lạnh nhá cái bí quyết bắt trend ấy đấy, ví dụ như lực của nó bé như này này anh em này nó cứ bé bé như này này đấy đây này bé như này này đúng không ạ và nó xuất hiện nhiều nền top nữa thì anh em mình cứ tự tin vào lệnh cứ tự tin bắt trên đúng không ạ không quan tâm gì đến nước nến bắt trên là nó phá hủy mọi quy tắc mà anh em anh em đu trên đến khi nào đu trên đến khi mà gặp một cái tín hiệu kết thúc trên tức là cái tín hiệu mà nến chạm vào mờ xanh ấy kết thúc trên ấy thì chúng ta dừng lại hai là khi mà anh em lót hai lệnh liên tiếp thì anh em dừng lại nhá đấy đấy là cái quy tắc bắt trên và khi mà anh em gặp một cái xuyên thủng ấy gặp đến top nữa ấy, thì khả năng ra trên cực kỳ cao anh em cứ để ý những cây nến tiếp theo nếu như mà nó đi đều lực mà nó cứ nằm ở, ở trên hoặc là ở dưới mà đỏ này nó không nằm trong mà đỏ nhá nó cứ nằm trên hoặc dưới mà đỏ này nó bám dây mà cực kỳ luôn mà anh em quan sát nó đều lực nữa thì anh em cứ tự tin anh em bắt trên luôn không cần để ý được đến đúng không ạ bắt trên đến khi nào mà nó ra cái tín hiệu kết thúc trên hoặc là anh em lót hai lệnh đúng không ạ lót hai lệnh liên tiếp thì anh em dừng lại không bắt nữa đâu anh em đấy, đấy là cái quy tắc bắt trên đấy bắt trên là nó phá hủy mọi quy tắc luôn mà đúng không có nhiều ông cứ sợ nhiều ông cứ sợ là nhiều ông cứ toàn bẻ trên nhưng mà không phải anh em nhé bắt trên không cần quan tâm đến lực nền đâu nhiều khi nó trả trên cho anh em là mấy giây cuối nó quay xe thành trên luôn mà đúng không ạ không quan tâm là nến trước sau đỏ xanh như thế nào Đấy. ví dụ như cây nến này xanh đi cây nến này là cây nến order đi ví dụ đây là cây nến order này đúng không ạ cây nến order này đấy thì anh em vẫn bắt trên được bắt trên tiếp được tại vì anh em quan sát cái lực nến ấy đúng không quan sát lực nến ấy trên là lực nến nó đi rất đều nhá trên đẹp ấy bữa em xem trên kia nó ra 30 kết quả đỏ có hai lệnh 2A trả 20 cây đỏ <laughs> bắt trên tuyệt đối không gấp lệnh nha anh em nha anh em lưu ý bắt trên là đi đều lệnh và bắt trên ấy anh em tự tin là khi mà anh em thắng ba lệnh rồi anh em mới tự tin <laughs> đúng không bắt trên đi đều lệnh thắng ba lệnh rồi thì anh em cứ đi đều lệnh đi khi nào lót hai lệnh liên tiếp dừng lại hoặc là gặp tín hiệu kết thúc trên rồi dừng lại 30 kết quả đỏ có hai lệnh xanh à đấy bắt cho anh em đừng quan tâm nhìn nhiều đến lực nến cả cứ tự tin mà đánh một màu thôi được không nến cứ đi đều lực thì cứ tự tin đánh một màu thôi nhá và khi nào mà lót hai lệnh liên tiếp ấy thì chúng ta mới dừng lại ok chưa Đấy, thì chúng ta sẽ ôn thêm về những cái cách để mà bắt chen anh em thấy không nãy giờ này nãy giờ thị trường nó vẫn chưa chạm mã xanh này, này nhưng mà cây này chạm mã xanh ấy. nếu như cây này chạm mã xanh anh em tin là nó kết thúc trên không được không nãy giờ đến chưa chạm mã xanh thì anh em cứ vẫn bắt lệnh trong xu hướng tiếp đúng không ạ anh em vẫn cứ đu trong lệnh trong xu hướng tiếp đi đừng có lo đấy nhưng mà cây này này cây này chạm mã xanh rồi anh em tin không bây giờ đoàn thị trường 5 phút nữa nó sideways này, khả năng sideways rất cao ai đánh đến 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng hay ra trên năm đúng rồi cái cái thời gian đấy là cái thời gian mà gọi là ít người giao dịch cho nên là thị trường đi rất êm trong thời gian đây <clears throat> đấy nhưng anh em đu trên anh em đu xu hướng ấy. gặp lệnh này bỏ qua luôn đúng không ạ gặp lệnh này không đu trên nữa không đu đỏ nữa nha anh em nhá anh em lưu ý gặp lệnh này không đu đỏ được nữa đâu ok không anh em đấy thì ngày hôm nay chúng ta học về gì chúng ta ôn lại một chút về cái cách để mà chúng ta bắt lệnh trong sideways đúng không ạ bắt lệnh trong sideways và cái tín hiệu để vào lệnh trong xu hướng nó như thế nào được không anh em bình thường ấy là sideways ấy sideways nó là vùng tích trữ giá đúng không anh em sideways nó là vùng tích trữ giá đấy nó tích trữ để nó làm gì để nó bật ra cho mình một cái xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm đúng không ạ chúng ta cứ bắt lệnh trong segway này cứ đánh cái phương pháp áp dụng cái phương pháp của buổi một vào segway này kiếm tiền đúng không vào segway này kiếm tiền đến khi nào đến khi mà chúng ta gặp tín hiệu ấy đấy, gặp xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm mà tại vì sideways nó tích trữ giá để mà nó bung ra mà anh em được không? được chưa đấy, tăng hoặc là giảm thì mình cứ vào lệnh mình cứ canh những cái lệnh đẹp trong xu hướng tăng hoặc là trong xu hướng giảm để mình vào lệnh và những lệnh đẹp anh em đi hai phần trăm đi ok không những lệnh đẹp đi hai phần trăm đi tự tin mà đi đúng không ạ đi đến khi nào mà gặp kết thúc trên thì chúng ta tiếp tục chúng ta áp dụng kiến thức buổi một chúng ta đi tiếp này đánh tiếp đúng không ạ đấy là cách mà lúc trước mình chơi ok không anh em các đến tận bây giờ mình vẫn chơi mà đúng không ạ đấy, tỷ lệ thắng cực kỳ cao nhé anh em cứ lựa chọn lệnh đẹp mà chúng ta vào thôi ok anh em cứ lựa chọn lệnh đẹp mà chúng ta vào thôi nhé và sideways này thì anh em cứ quan sát tiếp xem là nó tín hiệu của nó nó bật sang bên nào để mà mình bắt lệnh trong xu hướng tiếp đúng không thị trường nó có ba kiểu thôi mà mà chúng ta biết đánh trong cả ba kiểu luôn đúng không ạ ai thức nổi giờ này là bao ngon không giờ này hay là trên dài chứ không phải là trên ngắn đâu Rồi, <laughs> ban ngày thì trên ngắn hạn Đấy, nhưng mà thị trường hiện tại anh em phải lưu ý đó gì? Cái khả năng mà nó ra cái xu hướng ấy rất ít. Nhá, khả năng ra xuống rất ít. Mà đa số là sideways. Được không anh em? Ok. Anh em mình ờ, thấy cái ờ, nội dung mà Luca chia sẻ ngày hôm nay như thế nào anh em? Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Anh em thấy cái nội dung hôm nay Luca chia sẻ cho anh em như thế nào? Anh em mình có học được hết hay không? Hay là có chỗ nào chưa hiểu hay không? Đấy, nói chung là anh em nào chưa hiểu ấy thì anh em chủ động nhắn tin cho Luca để mà xin lại cái record này nhá mình sẽ gửi lại cho anh em cái record này anh em học chưa hiểu thì nghe đi nghe lại chỗ nào chưa hiểu nữa thì anh em gọi điện anh em nhắn tin cho Luca được chưa mình rất thích anh em chủ động nha anh em nhé mình nói thật với anh em ấy mình tạo ra cộng đồng này đúng không ạ để mình mong muốn là gì anh em mình kiếm được tiền anh em mình chơi tốt hơn anh em về bờ anh em kiếm thêm thu nhập đấy có nhiều anh em đi với Luca là gì chạy rap thôi nha anh em nhé chạy rap thôi nhưng mà phải gọi là cái thu nhập là rất là cao <laughs> gần cả trăm triệu một tháng <laughs> chạy rap thôi nha thu nhập từ cái việc chơi bo gần cả trăm triệu một tháng mà Đấy, mình đã giúp đỡ được rất nhiều anh em rồi. Và từ những cái kiến thức này thôi. Nhá. Chứ mình không thích vẽ vời quá nhiều. Có rất nhiều ông, lúc trước mình học anh em, có rất nhiều ông gọi là phải gọi là vẽ rất nhiều, lý thuyết rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng áp dụng vào không áp dụng được. Đúng không Còn những cái kiến thức mà mình chia sẻ với anh em ấy là những kiến thức thực tế anh em áp dụng vào là anh em ra tiền luôn đúng không ạ cứ quan sát thị trường nhiều vào cứ nhìn cái thói quen của cây nến nhiều vào xem nó đi như thế nào Đấy, và mình tin đấy là khi mình em học buổi 1 và anh em áp dụng vào cả buổi 2 nữa thì anh em mình sẽ tìm được những cái lệnh đẹp nhất để anh em vào và mình nhắc lại là gì đi với Luca ấy, là một ngày kiếm 5 đến 10 phần trăm thôi nhưng mà quan trọng là mình phải đi đều mình phải kiếm đều chứ anh em đừng có ham nhá anh em ham là thì cho dù anh em học bất cứ gì anh em học như thế nào anh em chơi như thế nào cũng sẽ có ngày anh em cháy đúng không ạ BO ấy, nó kiếm tiền rất dễ nhá đối với những anh em mà biết anh em mà biết luật đấy thì anh em kiếm tiền rất dễ còn anh em mà cứ đâm đầu vào cái việc mà anh em gọi là gấp lệnh này hay là anh em muốn kiếm nhiều này thì anh em cũng sẽ nằm trong top 90% người khác thôi tại vì những cái người khác thì họ cũng sẽ có cái tư duy như vậy và đó là cái tư duy khiến cho anh em bị mất tiền ok anh em đấy và anh em yên tâm là gì những anh em mà đi với Luca ấy, là mình sẽ thường xuyên mình mở dung để mình thực chiến cùng anh em mình áp dụng những cái kiến thức đấy vào sàn để mà mình chơi mình kiếm tiền đúng không ạ Đấy, và bây giờ mình sẽ sắp xếp thứ hai thứ hai thứ hai mình có thời gian mình sắp xếp để mà mình thực chiến cùng anh em Đấy, và dâm thực chiến của mình sẽ tầm khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi ok chưa Đấy, và mình vừa chơi mình vừa phân tích mình vừa vào lệnh cùng anh em mấy giờ thì anh chưa chưa có báo được nhá, có gì thì anh sẽ thông báo trên à, trên nhóm để mà anh em cùng nắm ừ. ok đấy thì bây giờ là 10 giờ rồi cho nên là anh em chúng ta sẽ kết thúc cái buổi zoom này ở đây nhá và anh em mình cứ trích cái số 4 của mình ra để mình áp dụng những cái kiến thức mà Luca chia sẻ cho anh em trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy, nói chung là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái tín hiệu để mà nó xảy ra xu hướng để mà anh em bắt những cái lệnh trong xu hướng đúng không ạ xu hướng cứ bắt hai phần trăm đi đừng có sợ được không anh em vào 10 lệnh ấy cho nó kêu anh em hai lệnh luôn đi thì anh em còn thắng được 6 lệnh anh em yên tâm mà cái tỷ lệ kêu nó ít lắm Đấy, có nhiều ông vào 10 lệnh thắng hết cả 10 mà đúng không ạ rồi và cái kiến thức của buổi một đấy nó là kiến thức mà giúp cho anh em kiếm tiền gọi là thị trường sideways rất nhiều mà anh em giúp cho anh em kiếm tiền trong sideways đấy và anh em cứ áp dụng kiến thức tốt của buổi một là anh em kiếm được tiền rồi mình nói thật với anh em ấy ok nhá đấy và bây giờ là 22 giờ rồi cho nên là mình sẽ kết thúc để mà mình nghỉ ngơi đấy và chúc cho anh em mình nắm được những cái kiến thức này áp dụng nó ra tiền đấy được chưa anh em nào mà cần cái bản record thì anh em cứ nhắn tin cho Luca nhá tí nữa Luca up cái này lên YouTube xong rồi Luca gửi link cho được chưa anh em Đấy, mình chẳng ngại bất cứ điều gì đâu quan trọng là anh em phải kiếm được tiền ok không ok mình chúc cho anh em mình uh, có một buổi tối phải gọi là ngủ ngon nhá rực rỡ nhá <laughs> Đấy, và chúc cho anh em mình kiếm tiền nhiều hơn nữa trong BO đúng không ạ và đi với Luca thì mình nhắc lại là gì không bao giờ thua được ok không rồi ok cảm ơn anh em rất là nhiều Đấy, nói chung là hôm nay chia sẻ anh em rất năng lượng mình cảm thấy là rất là yêu quý anh em Đấy, rất là mừng vì có những anh em đồng đội như vậy Ok cảm ơn anh em nhé Bây giờ mình sẽ kết thúc Zoom cho anh em